Đây đây là cái cây vú sữa thì mọi người Ở đằng sau em Luận là một cây vú sữa rất là to nhá Và nếu nhà ai mà không có cây vú sữa thì thật là tiếc Vì cái cây vú sữa này chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu quả luôn mọi người ạ Ai mà đang gặp các vấn đề về dạ dày thì xem hết cái video này nhé Lá vú sữa có chứa nhiều vitamin như vitamin A, B2, B3, C, E, protein, chất xơ, canxi, các loại axit malic, lipid, glucid mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, triệt tiêu các ký sinh trùng trong đường ruột, giảm chứng đau dạ dày, nhanh làm lành các vết thương, tăng cường hệ miễn dịch, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư và bổ máu, trị bệnh trào ngược dạ dày từ lá vú sữa. Cách làm, mọi người hãy lấy khoảng 10 đến 15 lá vú sữa tươi rửa sạch rồi phơi khô, sau đó cho vào nồi cùng với một lít nước, đun sôi hỗn hợp khoảng 20 phút ở lửa nhỏ cho ra hết dưỡng chất rồi uống trong ngày